giữa rừng sâu tiếng cù những từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ nhớ gì từ ngày anh xa mái trường nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối gầy về nhà anh hoa phường thăm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa ngày xưa chưa xóa mờ ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai xưa núi đồi tôi viết bài cả dây đời mới bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui gian trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ chết mãi thương nắng đẹp mùa bình minh đang hé chưa nỗi buồn vui biệt ly sẽ xóa mờ chúng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay oán than khắp duyên ban đầu này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen đây công viên chiều xưa theo mối tình này không em vườn hoang buồn giữa giác nghĩa trang lạnh lùng này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen đây công viên chiều xưa theo mối tình này không em vườn hoang buồn giữa giác chẳng lạnh lùng ngày xưa để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương thời gian đi qua bao mùa trăng khoác áo hoa rừng xanh anh theo lớp quân hành để xây đắp thành bề on trong hoài một mau tình yêu không là lụa gấm xa hoa những đêm buồn em thường một mình suy tư lo sợ tình ta chồng yên vui có phụ lòng nhau trong phố nhỏ gập ghềnh qua lối quanh co vào đây kiếp sống đơn sơ Oh. mưa đêm giá lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim sương gió trên vai qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài gác xuống biên thùy một cơn gió hút khơi chuyện ngày qua xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng tròn không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương phong kín tâm tư tôi gói đời trái vào mộng đắm chìm giữa bụi trăng rằm rời xa gác ngắm không hề gặp nhau thua học cho còn buồn vú vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vẫn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trắng vọng gác đêm trường Chẳng còn in trên lối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng đầy lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trắng huyền sương tôi dấu niềm thương tận cùng tâm hồn nắng ấm lên rồi cạn đêm gắng xuống tôi kể chuyện xưa một tình thương trong tim sương gió trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài gác xuống biên thùy một cơn gió hút khơi chuyện ngày qua xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng tròn tuy rằng không gặp bao giờ và chưa yêu thương phong kín tâm tư tôi gói đời trái vào mộng đắm chìm giữa buổi trăng rằm rời xa gác ngắm không hề gặp nhau thua học cho còn buồn vu vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ hoa trắng len vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vấn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trắng vọng gác đêm trường chẳng còn in trên lối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều mơ ước mai đây đem nửa vầng trắng về làm trắng đầy say đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trắng quên sương tôi dấu niềm thương tận cùng tâm hồn nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa gian sau này giấy vô triết lý chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến anh hứa đem về mùa xuân bất tận nở trên má em yêu nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời đẹp ước chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên rồi thời gian qua lối gọi yêu về tìm con đường tình sự năm đấy đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đời chân em nhớ tên rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt sai nhân cho đời nghe bút giá lúc nửa đêm nhớ đêm lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm năm đấy đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đầy thêm tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi tả tơi ngắm xe xuôi ngược lối kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời dù trước thiên đào tình yêu như hoa nở biết em yêu mà anh chờ từ khi ban xưa cả hai người vẫn chờ một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hết níu cơn sầu đau cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giây nhắc bao kỷ niệm buồn đừng trách người đi sao lối nhịp đàn tình chi đẹp khi ai ân không chọn một lần báo thù là lần bằng giá khơi sâu tâm tư một lần báo thù là lần bằng giá hơi sâu tâm chơi vơi sao nhớ nhung hoài từng giọt mưa rơi rơi là lời ca xa xôi thắm thiết thương ai lướt đi ngoài mưa dù trời còn mưa rơi đừng buồn lòng ai ơi ta vẫn tươi cười rồi ngày trời mưa thôi đời là đêm như thơ quyến luyến trong mơ ấm êm tâm hồn đời chung đời Em ơi biên cương súng vang rền anh ngỡ rằng quê hương thân yêu đón anh về pháo rượu nồng mừng duyên tơ hồng chúng mình nên vợ chồng là ngày anh ước mong em hậu phương con anh nơi tuyên tuyên ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu lên bồng đèn nhỏ bé có anh vuốt vai gầy ngắm làn môi thắm thơ ngây trọn đời chung đôi mãi yêu như ngày cưới hai đứa kêu nhau mình ơi trọn đời chung đôi mãi yêu như ngày cưới hai đứa kêu nhau mình ơi xanh xanh làng quan họ quê tôi những chiều